chiều nay tuổi đã vui hót mây bay ngang trời tay măng trôi trên vùng tóc dài bao nhiêu cơn mưa vượt tuổi này tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây tuổi nào vừa thoáng trời xin cho tay em còn nuốt dài xin cho cô đơn vào tuổi đời tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài em xin xanh trong mắt em sâu mây xuống vây quanh giọt sâu em xin tuổi nào còn tuổi trời vô bàn tay che giấu lệ nhỏ ôi buồn thôi là vui khóc tình đã nghìn thù